vâng kính anh chị à, khi đến với anh chị anh Lê Phương có một điều tuyệt vời nữa muốn gửi tới toàn thể chị dạ, đó là một câu lạc bộ để giúp cho anh chị chúng ta có thể à, có những kiến thức có những năng lượng riêng để đồng hành cùng với anh chị Việt Nam và khi đến với anh chị Tiên Du thì mong muốn tất cả anh chị chúng ta sẽ cùng có mặt trong câu lạc bộ tư vấn ưu tú của văn phòng anh chị Tiên Du và ở phần này thì à, tôi xin được trân trọng à, kính mời anh Nguyễn Huy Hùng chủ tịch câu lạc bộ tư vấn ưu tú sẽ lên sân khấu và à, sẽ giúp cho anh chị chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn nữa về hoạt động của câu lạc bộ cũng như hoạt động của văn phòng KCI Tiên Du trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh Lưu, cảm ơn ban tổ chức đã dành một à, một khoảng thời gian nhất định dành cho câu lạc bộ khối của học Tiên Du Đấy. đầu tiên cho, cho phép tôi xin à, gửi tới tất cả các anh chị đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi à, tổng kết ngày hôm nay. Câu lạc bộ tư vấn tài chính ưu tú của văn phòng Kim Du là nơi để tập hợp tất cả các anh chị tương sự là các anh chị muốn làm bảo hiểm và các anh chị cũng là những ngôi sao sáng nhất của văn phòng tiêu du có mặt trong câu lạc bộ ngày hôm nay cũng như là cũng như là của của văn phòng điều kiện để chúng ta có thể gia nhập được câu lạc bộ uh, tư vấn ưu tú của văn phòng tiêu du của chúng ta đó là gì ạ đó là tất cả các anh chị em đều mong muốn làm bảo hiểm một cách tử tế cái thứ hai là tất cả các anh chị em đóng góp vào thành tích chung của cả văn phòng thông qua những cuộc hợp đồng bảo hiểm thông qua những giải pháp tuyệt vời đến từ IG dành cho khách hàng của chúng ta và cái thứ ba là luôn luôn nhận được được những tín hiệu tích cực những tinh thần tích tuyệt vời từ các anh chị làm xây dựng một câu lạc bộ vững mạnh một cộng đồng tiên du ngày càng phát triển và để gia nhập câu lạc bộ tư vấn tiêu dùng à, tài chính của tiêu du thì như nào và giá trị của câu lạc bộ đang ảnh chạy chia ra sao là xin à, chị được giao lưu chia sẻ của chị mới là một giáo viên rất là kỳ cựu vâng chị ơi à, xin mời chị ơi, một chị Lê là một giáo viên và chị đến với môi trường bảo hiểm và chị được gia nhập à, câu lạc bộ tư vấn cho chúng tôi ưu tú à, em mong muốn chị chia sẻ một chút cảm nhận của chị về cái môi trường của đại chị nói chung của văn phòng uh, à, Tiên Du và đặc biệt của câu lạc bộ tư vấn ưu tú của văn phòng ạ em mời chị Xin à, chào à, tất cả các anh chị em à, trong buổi giờ ngày hôm nay. Đúng thực ra là đầu tiên tôi cũng không có cái dự định là đi tham gia vào bảo hiểm nhân thọ. Mà sau khi có một cháu ờ, cùng là đồng nghiệp đã rủ là đi học thì tôi cũng chỉ nghĩ là tôi đi chơi thôi. Đấy, đi gọi là đi, đi, đi chơi để giao lưu thôi. Thế nhưng mà đúng thật là có cái nhân, nhân duyên sau khi ờ, đi học và đến buổi đi thi thì đã có ngay một khách hàng là bảo là ờ, cô đi thi đi đỗ về em ký luôn hợp đồng cho cô tức là tôi không cần phải tư vấn tí nào cả thế là rất là vinh dự là tôi đã ký luôn được hợp đồng luôn và từ lần đó là uh, mỗi tháng tôi gọi là có được một hợp đồng và đến bây giờ tôi cũng rất là phấn khởi là được vào đại Chi và được giao lưu cùng tất cả các anh chị em À, trong uh, buổi chiều ngày hôm nay xin là mong à, các anh chị em giúp à, đỡ chúng tôi nhiều hơn nữa cảm ơn cảm ơn chị rất là nhiều và các anh chị em có thể để ý thấy rằng là trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay có một màu áo rất đặc biệt ạ đó chính là cái nhận diện ban đầu của câu lạc bộ tư vấn ưu tú tài chính của chúng ta đề nghị tất cả các thành viên của câu lạc bộ chúng ta đứng lên để cho tất cả các anh chị em có thể để nhận đúng không những người các tay chiến vâng cảm ơn tất cả các anh chị em các anh chị em mới tham dự lớp em lần nền tảng thành công và tương lai một tương lai rất là gần các anh chị sẽ trở thành tư vấn tài chính xuất sắc của văn phòng cũng như của công ty và xin phép được giao lưu và mong muốn sự chia sẻ cảm nhận của các anh chị trong cái buổi ờ, tham dự ngày hôm nay nhiên thôi vâng ờ, ờ, cho em sẽ gửi lời chào tới tất cả cán bộ công nhân viên của công ty đã đi Việt Nam và em thì xin gửi đến cậu em tên là sĩ à, em làm về với linh à, em à, Frage. viên trong đô thị Danichi Đà Nẵng. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh à, phát biểu trước đám đông thì là anh à, rất là run. Và lần lần nữa xin à, được chúc tất cả các anh chị em trong cái lớp nền tảng công thống MS và tới anh các chị cũng sẽ vượt qua được những chính sách của bộ tài chính và sẽ sớm trở thành một thành viên ưu tú và xuất sắc và tôi với cương vị là chủ tịch câu lạc bộ luôn sẵn sàng tăng cường cái này để đón các anh chị vào trong câu lạc bộ này và chăm chúc các anh chị em những cô phát triển nghề nghiệp tốt nhất xin thật cảm ơn các anh chị và xin thưa các anh chị em chỉ duy nhất có những những thành viên mà có tên ở trong câu lạc bộ thì mới có những quyền lợi như này và ngay sau đây xin được kính kính mời các anh chị có tên sau lên nhận các memo tưởng thưởng của tháng 8 và tháng 9 danh sách của tháng 8 như sau xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Đô xin chúc mừng anh Ngô Mạnh Chiến xin chúc mừng chị Ngô Thị Hằng xin chúc mừng anh Phạm Đăng Tấn chúc mừng chị Đào Thị Hoài chúc mừng chị Nguyễn Thị Huê và chúc mừng chị Nguyễn Thị Thơm xin kính mời các anh chị lên sân khấu ạ và ngay sau đây là danh sách của cả các chị em đó là thuộc chương trình tưởng thưởng memo của tháng 9 Xin xin gọi kính mời chị Cô thì Hạnh Chị Ngô thì Hoài Thu Chị Nguyễn Thị Hằng Phương Chị Đào Thị Hoài Và trong đó có tôi Nguyễn Thị Thuận Bình Xin kính mời tất cả các chị và với phần trao giải thưởng memo này tôi cho phép tôi trân trọng giới thiệu anh phạm đăng tấn với cương vị là chọn là phó chủ tịch câu lạc bộ xin mời anh và câu lạc bộ đã có một cái chương trình thi đua trong câu lạc bộ của tôi chúng tôi được chia làm bốn đội và chúng tôi có những chương trình thi đua sau mặt với tất cả các đội còn lại và ngay sau đây đó là cái chương trình giải thưởng của các team thi đua trong tháng 8 và tháng 9 với memo này cho nên tôi xin được giới thiệu anh Nguyễn Công Việt chính là người đã đề xuất có nghĩa là đã quyết định thành lập câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm nay lên chào mừng tuần này Còn cái cô chúng ta tháng 8 về nhất là đội của anh hùng về nhì là đội của chị đô tháng 9 là về nhất là đội của chị hiền và về nhì là đội của à một thật kỹ thuật kỹ nhất là của chị hiền về thứ hai vâng xin mời anh tập xin mời uh, à, chị hiền Yeah. Dạ. Đời Và để tiếp tục những chương trình thua của nhóm khí 4 thì ờ, các bếp tôi được ờ, bốc thăm và chia này rồi để tạo ra sự công bằng và hỗ trợ cho ngành trường tốt nhất và thì thức bốc thăm này thì tôi đã cùng thầy chúng tôi đánh giá xem có những đội hạt giống số 1 là đội giống số 2 và tôi xin phép được chia làm bốn đội với bốn thành viên có những mục tiêu chúng ta hoạt động một cái rõ ràng nhất trong giai đoạn cuối năm đó là anh Nguyễn Thanh Lượng anh Phạm Đăng Tấn chị Nguyễn Thị Đô và anh Nguyễn Lượng là bốn anh bốn anh chị sẽ đại diện là bốn đội trưởng trong bộ đội xin mời bốn anh chị lên sân khấu ạ và chị Đô mời anh Lượng mời anh Tấn ạ đây mời rồi, rồi. bàn án phân này mời tất cả các anh chị ờ, mời ờ, các anh chị đội trưởng tốt bốn là thắng bốn cái đó và ngay sau đây là các đội trưởng sẽ lần lượt đọc tên các thành viên trong đội của mình và ai có tên trong đội nào thì chúng ta lên nhận đội trưởng chúng ta đầu tiên thì xin mời em lương trước ạ ai có mã số tươi bốn bốn không nhỉ à, xin mời cô ờ, đào thị hoài mới thị hoài mới thị hoài bới thị hoài mc ngô thị hoài thu cô.

chúng ta được sướng tiên về cái lúc mới của mình anh chị chúng ta không lòng là nhanh chóng di chuyển sân khấu ạ chúng ta là cô lạc bộ ưu tú chúng ta sẽ là những gì mà sáng nhất mạnh nhất của văn phòng tay chị ai kiên trùng sau đây à, tôi xin thông báo với à, thành viên và với à, đội của anh ngàn cân người đầu tiên cho tôi xin gọi tên là Nguyễn Thị Kim Phương Trần Trần Hồi họ Trần Thị Kim Phương Đúng và bạn uh, Vũ Thị Kim Thư và xin mời phá chủ tịch là nữ Lê Bảo Anh về đội của mình Rapido đầu tiên là xin được đọc anh Ngô Mạnh Tiến Ngô Mạnh Chiến với con mai là Dương Lan Dương Ngọc Lan ta là Nguyễn Thị Cự là anh Lê Trọng Phương à, xin mời đội trưởng mình đứng các đầu hàng ạ, đầu hàng đầu hàng hợp ạ sau anh em nào vận động chung con bên mình cũng không chị Nguyễn Thị Ngô chị Nguyễn Thị Siêm cháu Thị Huê đứng đầu nhá. Anh đứng đầu đứng đầu đi. Anh đứng đầu Anh đứng đầu. Và trong câu lạc bộ chúng ta có hai 25 thành viên vậy còn một thành viên duy nhất. Có thành viên duy nhất này. Đó. Thành viên cuối cùng là chị Nguyễn Thị Tươi. Và cũng do là chị Tươi ngày hôm nay không có mặt tại khán phòng của chúng ta ngày hôm nay thì lối trường chín mươi thì chúng ta sẽ thành mốc năm dành cho bố đội trưởng của sau đó là cả lăn nữa rồi mỗi đội chúng ta sẽ có 30 giây để xin mời anh chị an toàn tiếp theo xin mời đội bóng với thanh phương hoặc từng từng nhóm một các thành viên của chúng ta khoan khoan hay ngồi vào ghế đó là chúng ta sẽ có một kiểu là ừ, chụp ờ, tập thể không là đẹp đấy một lần nữa xin mời tất cả các em trong câu lạc bộ ung tú và vòng tay xe liên du chúng ta cùng di chuyển sân khấu để chúng ta có một bức hình thật đẹp ạ mời tất cả anh chị em nhanh chóng di chuyển sân khấu ạ